các vâng anh chị ạ đi từ phía đằng dưới bên kia kìa thì hiện tại thì mình đang có mặt tại là bản Kim thôn Khe Trang thuộc xã Nạm Mời, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái cái thời gian mà đợt trước mà Giang có ở Yên Bái ý thì uh, Giang cũng cũng biết qua cái thôn này một chút nhưng mà cái thời gian mà mình mà Giang lên Hà Giang làm ấy và có một mạnh thường quân là cô Hương ở bên Mỹ thì à, cô à, cũng về Việt Nam để ủng hộ bà con ở đây ấy. thì à, cô có biết một hoàn cảnh là của cháu là cháu Trạng đấy là bị liệt hai chân và cũng rất là hoàn cảnh hiện tại thì mình cũng đang có mặt tại nhà cháu Trạng rồi và có cả mẹ và cháu ở đây và hôm nay thì mình đi thì cùng có em là em tên là gì nhỉ? Chay. Chay à? Chay. Chay à? Chay cối. À chay cối à? là cũng là là là là là anh em đúng không anh em ừ, nhà nhà anh chặn đúng không ừ. thì hôm nay giang vào là với em thì có gửi mua một chút quà và và, và đưa cho cháu chặn và đưa cho cháu đây thì đây là những hình ảnh ờ ờ cảm ơn nào rồi nhờ nói nói được tiếng kinh ấy nhỉ? thế chạn năm nay là bao nhiêu tuổi rồi hả cháu năm nay bao nhiêu tuổi 15 Tôi chồng không hẳn 15 à? À 2005 ờ, ừ, Đây là mẹ cháu đúng không? Ừ, thế, thế còn ờ, ấy đâu anh đi đâu rồi? Đi Chú làm. ấy Đi làm À đi làm Thuê à, Đi làm thuê ừ. Làm thuê tuần đâu? Thuê à... Hà Nội Hà Nội À Hà Nội à? À Thế cháu là bị liệt từ lâu chưa? liệt từ bé trước bé còn đi được tí mà đi về sau càng đi càng ngày không được càng ngày càng liệt à thế à Nghĩa là liền 5 tuổi là bắt đầu là không đi được. Nữa. Ừ. Thế là bây giờ là cứ cứ bò thôi đúng không? Ồ. Bò không bò được ngồi im. Ừ, cái này hầu như là bị bị ấy hết rồi này nhỉ. Tay nó yếu nữa anh ạ, tay ờ. nó không lết nổi. Thì chân tay nó không không, không phát triển được ấy. Nên là hầu như các cơ các khớp là nó nó Ôi, không, không ấy được. Ừ. Thế là từ à, bị từ nhỏ lúc à, bắt đầu lúc ví dụ 1 2 tuổi là nó vẫn đi được đúng không nhỉ? Vâng, 1 2 à. tuổi vẫn chống gậy và đi được. À. Nó về sau 5 6 tuổi. À sau này bắt đầu nó mới liệt dần. Không đi được, càng ừ. ngày càng yếu dần. Ừ. hôm nay 15 tuổi. Thế nhà cô là sinh được bao nhiêu bao, bao nhiêu cháu? Được một cháu này. À cũng được một một một, một mình cháu này hả? Vâng. À thế à? Ồ thế là cũng, cũng để rất là ấy nhỉ. Tiếng ờ, không biết nói tiếng kinh mấy. À không cô không, biết à? Không biết. À. Không biết nói. À, à? đấy cái đấy con đấy là bà bà ừ. của cháu à bà. Ừ. đúng không em vâng ừ. bà ừ. thì em nên vào hỏi thăm mình biết là à, cô tên là gì nhỉ với mẹ mẹ của cháu lưu à. lưu lưu ừ. lưu lý à cô lưu à cô lưu lưu ừ. Thế là cô chú là chỉ sinh được một cháu à, chạn này thôi thì năm nay thì à, cháu 15 và nó cũng hỏi qua là cái tình hình là của của cháu chạn là như vậy và Giang hôm nay xuống trực tiếp đây để ghi hình lại cho quý các anh chị cùng toàn thể mọi người biết về tình hình của cháu Trạng này và cũng qua cái ngôi nhà của cháu ở đây khu vực này thì à, các anh chị có thể nhìn thấy được con đường đi khá là xa luôn để để mà vào cái, cái nhà cháu Trạng này thì mình à, và đến đây nó bao nhiêu cây nhỉ? Từ quốc lộ 32 ấy nhỉ? Quốc lộ 32 thì 30, hơn 30 cây. Hơn 30 cây vào đây đấy nhỉ? 30 cây. Ừ. 31. 31 đấy nhỉ? Nhưng cũng khá là xa. Đi đường hầu như là toàn đường đất thôi cũng các anh chị ạ. Đây đi toàn hầu như toàn đường đất. Vào cái mùa nắng thì không sao mà mùa mưa thì thật sự rất là khó đi luôn. Gần đây. Đấy. Và qua cái đợt trước mà cô ờ, Hương có về Nghĩa Lộ Yên Bái để đi giúp bà con nghèo thiện nguyện thì cô cũng biết được hoàn cảnh của cháu Trạn đấy thì hôm nay thì cô cũng nhờ Giang là vào đây để thăm hỏi gia đình đấy và mình cũng ghi lại một số hình ảnh là của nhà cháu Trạn cho các bạn anh chị cùng xem ở trên này bác có thể nhìn được cái tấm tôn này Pro là bị bị bay hết rồi Đó. gió à gió đúng không gió Yeah. Dạ. bay không, không à, ờ. tiền à, nhà cô mua được lại ừ. nhà có chú thì cũng, cũng, cũng rất là hoàn cảnh chú bên này thì mình sẽ quay rộng hơn các anh chị cùng xem phía đằng trên nóc Đây, hầu như là hỏng hỏng hết rồi Đấy. vách nhà của cháu thì được bưng bằng bằng cái à, ván của ngày xưa và xung quanh nhà cháu thì cũng không có cái gì ngoài có một cái máy bừa con con này mình cũng là đi qua chút bên này cho các anh chị cùng xem cái này là sau nhà cháu đây đây phía đằng sau mà chỗ cháu à, chặn ở khu vực nhà cháu thì khá là xa cái quốc lộ mình lúc mình vào 30 cây hầu như toàn đi đường đất thôi không có đường nhựa để đi rất là khó khăn đây hoàn cảnh của cháu anh chị có thể nhìn thấy nhá phía bên này qua ừ, một chút này là cái à, cái để à, tắm rửa của cháu này giặt rũ này đó, ván thông giờ cũng cũng mục hỏng hết rồi của vâng, anh chị đây bên này thì à, là cái cái à, phía bên hông người phơi quần áo này Đó, vâng, anh chị này Đấy. Ờ, còn xung quanh đây thì công nhận là mát rất là mát mẻ thời tiết ờ, không khí rất là mát mẻ bên này còn còn có mây bao phủ này ở trên những cái ngọn đồi núi này bây giờ mình vào phía đằng trong nhà và qua các anh chị cùng xem nhé Biết về hoàn cảnh của cháu Tấm pro này lợp khá là lâu rồi Ở phía đằng trên thì được uh, ấy bằng cái, cái, cái tre Nẹp bằng cái tre này Đó. Mình vào cùng em chảy Cũng là anh em cũng gần một chút Đó cho bác nhá Chào bác anh chào nhá vâng vâng vào trong nhà một chút ờ, ghi hình cho một chút mọi người xem vâng đây, ờ, bên này là phía đằng trong nhà của cháu trạng vâng, anh chị nhé cái, cái nhà này là nhà gỗ nhưng mà nền đất đây Đó. bên này thì ờ, có một vài bao thóc của gia đình Ở bên này có một cái giường của cả nhà ngủ đây chắc có lẽ là như vậy đây là chuối đây này một khu vực này là khu vực nấu ăn của gia đình đây Đó là cái kiềng bếp trong nhà không có gì đâu có vài cái nồi thôi bát đũa nhưng không có sao nhỉ gia đình không có à nhỉ gia đình khó khăn quá này có khó khăn này bắt đũa không có này một con xe máy thôi ừ. máy nát thôi nhỉ trong căn nhà không có cái gì là tình toàn à, có cái xe lăn ngày trước mà cô Hương có gửi tặng cho cháu Trạng này như này xe lăn này ừ. trước trước cô, cô, cô Hương cô Hương tặng đấy cô Hương tặng đấy à, ừ. giờ chắc không không đi nữa hỏng hết rồi nhỉ vẫn đi được à, vẫn đi được à? nó có biết đi ừ, đúng, rồi nó đi đây là cái xe mà cô cô ấy tặng cường tặng cũng, cũng hỏng với lại là cái nền mặt này nó cũng không không không được ấy không được bằng phẳng không nền này kêu còn hết rồi hầu như mình lướt hết rồi hôm nay là trực tiếp mình à, vào ghi hình lại cho mọi người cùng ừ, xem biết về hoàn cảnh của cháu ấy. đây là các bác hàng xóm cô hàng xóm chơi thế ở đây có mấy hộ quanh đấy bốn ba bốn hộ này thôi à là ba bốn hộ đấy thôi à ừ, bốn hộ có một à. hộ có bên này bên này à em ở bên này à thế à ừ. ừ. nhưng được cái chỗ này là mát mẻ ừ. không khí mát mẻ thôi không sợ nó sạt đúng rồi không, không sạt như ở những chỗ khác là nó ấy thú này thú <laughs> này thì an toàn ừ cháu cháu, cháu chạm này thôi nhỉ ừ. là, bị như này thôi rất là ít nhỉ mỗi một đứa cả nhà mỗi đứa ờ, nhà có một đứa thì lại cháu lại bị ờ, như này chứ còn họ một giáo đấy à, nó vẫn à? còn đi được đấy ừ. ừ xong là dần dần là nó bị ừ, liệt rồi nó là không không có đường được nó không đi được thôi à nó bị liệt nó mà đá càng co lại nhé tổ bùi nhà nó muốn à bùi à, nhà nó muốn phá tu như vậy xin cắt ừ. hồi trước chưa có mưa giáo à, à trước là lớp một rồi à. lớp một luôn thì bài cấp trên một luôn ba năm lớp một trang trang này có gì 15 tuổi rồi ờ, em này nó phản nhá Ô, 2005 á. Ừ. năm, năm, Mà năm không phải 15 tuổi à? Còn chú ừ. là bây giờ hồi sang giờ xí. Giờ xí. Tôi biết thế xỉu ấy, thế xỉu tôi chấm nhạc. Nét à, nét nét con á. Thế xỉu hả mình? Bây giờ tôi là chấm nhạc. Giờ xí mình hồi có sẽ là thế. Có sẽ là thế tôi giải về Cũng như là cũng có người ta biết nhiều ừ. đến ờ, cái cái chữa này có và anh chị đã biết ở ờ, kênh YouTube ờ, thì Giang không nói mà có một người thầy gọi là Võ Hoàng Nghiên cũng khá là tốt vâng là thầy là chuyên gia chữa trị về bại liệt, câm, điếc Đấy, rất là nhiều ấy nhưng mà để gặp được được, được ờ, thầy Võ Hoàng Nghiên thì rất là khó Đấy, thầy là hay hay đi nước ngoài nhiều các bạn chị ạ ừ. chữa các nơi đâm ra là muốn đưa cháu đi khám chữa phải có thời gian và hai là cũng phải phải, phải đặt lịch với với với, với, với thầy đúng rồi phải hẹn gọi điện đấy ờ, phải điện biết, biết số điện như như chú ấy, biết số điện thì gọi ừ. nó vâng. nó nó ở chỗ nào chỗ nào địa điểm nó ở mấy tuần nó vâng. ừ. chắc mới chưa được này. Và... Vâng. Ui, ở Nam cũng xa đấy Xa mà khó, cực kỳ luôn phí lại cũng ừ. khó <laughs> ừ. Có dễ đâu, mà cũng đi Rất là kinh phí đi lại nó cũng rất là khó khăn đấy Có khi cái kinh phí mình đi lại còn nhiều hơn mình sửa nó Đúng rồi à, <laughs> đấy. nếu Có tiền trăm thì không, <laughs> không bay được đâu nhé Bay vé máy bay còn ừ. triệu mấy rồi mà Triệu mấy cái gì cho mà 800 thôi 800 thôi Từ Hà Nội vào Thành Hồ Chí Minh là 800 À thành phố Hồ Chí Minh cái 800 thế đi rửa nhà anh ừ. ơi ừ. mình mình mình cho quăng ờ, đây là những hình ảnh nói chung là căn nhà thì nhà nhà cô là không có ấy là không có trồng rau không có nuôi con gì à có nuôi nuôi một à, con trâu à, con trâu à con trâu cái à trâu cái à, đẻ chưa chưa có tài sản nếu một con trâu cho con ừ. Qua cái uh, clip này thì ra cũng vào thăm cháu và ghi hình lại cho các anh chị cùng biết và cả các ờ, cô các bác hàng xóm của cháu này cũng, cũng sang biết và cũng ờ, muốn trực tiếp là cho cô Hương được biết về cái tình hình của cháu mình cũng đã hỏi các bác là như vậy đấy thì mà cháu từ nhỏ thì không sao mà cứ lớn dần lên thì là từ lúc 5 tuổi đi học lớp 1 thì bị liệt đấy hay à, sau không không không, không có tét nước nhỉ không có bể nước nhỉ không có chưa có gì ừ. chưa có cái gì cả à. cũng khổ khổ một tí hết ờ. chưa có cái gì à. phụ chưa có ừ. thì đấy thì à, hôm nay thì Giang cũng trực tiếp vào đây để ghi hình cho các anh chị cùng đoàn truyền mọi người là cùng biết đấy. Dạ về vâng. cái tình hình của cháu chạy dạ. thì nói là mình vào đó mình cũng ờ, rớt nước mắt về cái hoàn cảnh của cháu thật sự là khi mà trò chuyện để hỏi thăm các bác đấy biết gia đình cháu thì có con một thôi bố cháu chỉ để được một, một mình cháu thôi nhà tài sản thì có con trâu con cũng chưa đẻ cái con bé à con bé đúng không bé uhm. thôi cố gắng động viên ờ, cháu nó cháu nó nếu mà sau này mà ấy mà ấy được thì ờ, giúp cháu làm cái nền nhà cũng được để cho cháu bò đưa lại cho nó sạch Đấy. thì hôm nay ờ, Giang chỉ có vào ghi hình lại cho quý anh chị cùng biết về hoàn cảnh của cháu ờ, Trạng nhé đây là toàn bộ bên phía bên này là nhà của cháu đây phía đằng sau thì cũng không có tét nước cũng không có cái gì đâu nhà cũng không không ấy nhiều thế nhà cô có ruộng nhiều không ở nhà cô ấy mình có một máy ly cũng mà đấy có ừ. ờ, à, ăn làm đủ à, đủ ăn thôi đúng không nếu mà có nước thì đủ làm đủ, mùa có nước thì còn có làm được có nước thì làm đủ ăn nhưng mà không có ừ. nước thì làm không đủ ăn ừ. không có nước thì làm nó vẫn hơi thiết thiếu à thế à, à. à. rồi ừ. ờ, cảm ơn uh, cô nhá có thể cháu uh, xin phép về đây xin phép mọi người là cháu về, à, về à. khi nào mà ấy thì cháu ấy được thì cháu sẽ quay lại ừ. nếu mà gia đình cứ ba chị mà xem được clip của Giang có thể chia sẻ và đến ờ, cộng đồng mạng đến tấm lòng vàng có thể giúp cháu Trạng là có cuộc sống tốt hơn và các anh chị nào mà biết được à, thầy Võ Hoàng Yên ấy mà, mà hiện tại là thầy đang đâu có thể liên lạc với mình thì có thể là thời gian mà mình rảnh nên mình sẽ có thể là đưa cháu đi để xem khám chữa chân của cháu này để cháu có thể đi lại được nó tốt hơn đấy thì à, Giang có lẽ là cũng à, xin phép được khép lại cái à, video của Giang ngày hôm nay ở đây thì Giang xin hẹn cùng các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo